hai cái dài hai cái dài nó sẽ bốn năm sáu hai con ngũ hai cái ngắn nháy hai cái hai cái ngắn nó sẽ là nhất nhị tam có nhị có tam có lên con lục nữa thì mình cái phản mình phải chấp nhận bởi vì nó lên con lục nữa. báo hai con này là chuẩn này bởi vì hai cái ngắn nó sẽ là nhất nhị tam thì nó có nhị có tam nhưng mà nó đã lên thêm con lục nữa cái này mình phải chờ tầm 15 giây sau rồi mình lại thử tiếp vẫn hai cái ngắn nữa đó có nhất có nhị may chén này nó lên con ngũ đó, như chén này nó là hai cái dài rõ rệt hai cái dài nó sẽ là bốn năm sáu ấy như chén này là mình sai sai thì lại điện trường thứ ba thấy sai thì lại tắt máy đi xong rồi bật lại hai cái ngắn hai cái ngắn là một hai ba này Đó. một và ba vì chỗ này là mình được ăn để khoảng 15 giây để cho máy nó ổn định đối với cả cái khoảng cách này anh phải để là chuẩn nhé đúng khoảng cách rồi vẫn là hai cái ngắn này một hai rất nhị có cả Đấy, những chén này là mình được ăn nhưng bây giờ nó hai cái dài tam tứ cái chén này là mình cũng như mà nó là có tứ có tam có cả nhất nữa cái chữ này nếu mà sai sai thì lại tắt đi tắt đi xong rồi bật lại xong rồi đánh tiếp tràn sau. bây giờ sẽ rất là hai cái dài này đó như trái này là chuẩn luôn nhé có 5 có sáu. chén này chuẩn thì chén sau anh đánh tiếp được nó vẫn báo hai cái dài đó nếu như đến chén thứ ba nó mà sai có là anh đánh hai chén xong anh bỏ một chén để thử cho anh phát nữa này nó bây giờ nó báo hai cái ngắn như chén này nó mà báo hai ngắn nó sẽ là nhất nhị tam luôn có nhị có tam Đấy. còn đập này thoải mái máy không rung chỉ có hột lắc nó mới rung Đấy. lắc hột thì nó rung đấy như thế này nó hai cái ngắn này mà nó sai nó sai thì anh lại tắt máy đi xong rồi lại bật lại rồi chơi tiếp